mình lo lắng cho nhau cây cần lá người cần tình yêu giữa ngân hà một lần hãy tin những yêu thương thật thà của ai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 còn tin những thứ xa xôi phơi tim